Sau đây cô xin giới thiệu với các con một bài văn để các con tham khảo. Cô sẽ đọc cho các con nghe nhé. Em đang được học ở trường tiểu học Kiền Bái. Em thích ngôi trường này từ lần đầu tiên được bố mẹ đưa em tới trường. Em đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn để trở thành học sinh của trường. Em rất tự hào và luôn luôn cố gắng học chăm ngoan. Các thầy giáo luôn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ em nên người. Hằng ngày, em được đi xe buýt tới trường rất vui. Em được ăn sáng, ăn trưa, ăn quà chiều cùng các bạn. Vì vậy, em có rất nhiều kỷ niệm ở ngôi trường này. Em sẽ quyết tâm làm nhiều việc tốt, góp sức mình cùng xây dựng ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái. Em chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của ngôi trường thân yêu này. Vậy là qua bài văn tham khảo vừa rồi thì các con đã hiểu được rằng ngôi trường mà bạn nói tới là ngôi trường tiểu học Kiền Bái và bạn học sinh đã phải thi tuyển vào trường. Chứng tỏ để được vào ngôi trường này cũng không phải là một điều dễ dàng đúng không các con? Các con vừa tốt nghiệp mẫu giáo đã cần phải thi tuyển cô nghĩ rằng ngôi trường này hết sức đặc biệt đấy. Ngoài ra, bạn còn kể là bạn đi học hàng ngày trên xe buýt, bạn được ăn sáng, ăn trưa, ăn quả chiều ở trường, bạn được các thầy cô yêu quý và luôn luôn quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ. Và nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của ngôi trường thì bạn đã viết lên bài văn này cũng chính là tình cảm bạn đã gửi gắm cho ngôi trường đấy. Vậy để viết một bài văn về ngôi trường, về lớp học của mình thì các con sẽ cần phải lưu ý điều gì? Sau đây cô sẽ xin giới thiệu với các con sơ đồ mà các con có thể dựa vào đó để viết về ngôi trường của các con.